this video carry proposal them way they fit safe life them and then stop coronavirus make it no spread all side the translator na for one of cameroon e country talk them say safe zi ngong mok mbiye zi ngong mok zi ngong le biele mong ding kem le mong denis kemala ante mok mbi fose metsa te wei Mwen ki se se la azi anjipi, e wey mwos sengle. A sengle zize, a chute chete pon woye ke fe lakme lwe se. A woye zek a zin koume san tougo mwen me tongwe le COVID-19. E chale zin sepe le coronavirus. A fe lakme lwe, a li zi lakme lwe, a chote zi mwen me tongwe China. Tenke woye lak. Le pe toumbi lwe woye zin nou le neyman. Pe toumbi, pe mwa alipen poumba woye swize tougle pe tougle. Mungsi faɣasima ŋun yi wɔɔzi wɔɔ a nuli ni lihipini n-zɔpu, n-zipu pe zɔriba ʒɛhi n-zipu pe n-gɔɔ wɔɔzili ʒɛhi ka ŋɔ ti laati ŋun yi wɔɔzi mimbu. Mi mi simli yɛltɔɣa pia simla lahazi a lee pia pa ɣilɔkɔ ti a wɔɔzili din naŋ ʒu mi li pali a ti fi wei. Nda'nzɨ ya pyà pà ghɨ tà ndom zô ghò zi tə mi pei a mə lə̀ ghɨ a lə̀ zɨŋ fa nəŋə̀ ŋkəu nəŋə̀ fa nəŋə̀ ŋkəu nəŋə̀. Pyà sɨ mə pyà ghɨ lɔ kɔ tə lə̀ zɨŋ naŋ zhɨ mə. Nzwə zɨ nzə̀mɨ ɨ zə pyà pà ghɨ a lə̀ ɨ e nəŋə̀ wyè pyà pù mbê ŋɨ pù mbê pə̀ naŋə ndəi tə lə̀ pei təw a pə̀ mboŋə tə. Tòw lè mbu ntəw pei mə nɨ mɨ ŋgə a zhə̀ʼə nò mə nɨ mɨ nɨ mə wù sɨ mbo nɨ tɨ̀ ghɨ mə. Mbə̂ we nzɨ zə̂ pù mbə̂ wu naŋə ndə̂ wò. M gremen noum, ou nan an den gok. E tepe wè zin chè nan an den gok an me fap mèp. Lèpè a zè fè atri chè wèpè nan an den gok. Ou kon zè ou zimbou, ou nan zè ou lèm bejou, ou kon zè ou nan zè ou lèm bejou tou, e m bon. Ou wè n sou m bejou m bon wè lèkou. Wè zè m bap pav lèpè, ou pav lèz wè m bejou m bon, an ki wèy wòzè, an ki wò lègap. Patim pi pè lèpè, e ch souk mou miè. Tit sou lèwè. ndɔgɔ sogo zɛ peɛ wo sa anse ndɔgɔ sogo mi zo la ndɔgɔ sogo bo miɛ tɛ laale ti tsole o ne pɛ pɔg mi nya pɛ wɔ yɛ wɔ zɛ e naŋa bo mbɛ wo ɛ sog a sog zi zɛ peɛ lɔ sogo mi a zɔyi a tɛ wo zeŋ bɛ a zeŋ yɛ wo ti wɛ sogo yɛ wo lɔg sogo bo mi mbɛ wo lɔgɔ ɛ hand sanitaiza a bi tɔŋ a hand sanitaiza a tui wɛ yi lɛ wo tsɔ n mi ɛ e po. E mi epou, e chile a. Ndok chile, oun gok boum, e chile moum a. Mbe, apè, poum in apè, zin kè ou nan apou. Mbe zou. Patè mè azoun belè, pi epoun zou lè, apè yon te yon delè. Jou amè te belè, e kòp. Mè pen, et se mè prelò mbou mbè mkote. Pi en nan an yon fè, yon chile lè poum. chị e nchile pe lale nzungbe pe ndo mi emo kala wendele ndong chile nze ngozi mbe fa pesa ndo nkala ndok sa nkote kotsi on kote tsi wi ulong chile mbe zoga te punanda mbe zoga ale se fa ale ko na ngoma ale ko na ngoma mbate piel piel trele zum dùng ngo tsa to ko zum thì le tsa ti yam ye puma là wuzwigle aka unawo azayata min yi kopia eh, zin tsak tipu nga unan zoko nga mba ulay mbumba ulay mbua mila din taike nga a tala pa u tsaka puma o le ta nga uya pia gwa mba yuna mbongo mba pe nga u tsaka pe ka azo uzo in kota sa ngwa na in ta ayla pia chwa mba pia onkwita ndoko nga bagozi upuma nki ile tsak tanga upe nga upa tsak tanga u a mba apum zung ba au ke tai o au ke kui pula is nan kwiga no mpa no pa net de kwigma is nan kwiga pe a use a handkerchief ya a pipala we a me me we use ngwa wa eh mba ukto ko lo we handkerchief ya a pipala mo unan kwiga wo lɔgɔ puzu wo ŋmɔgɔ puzu a ndɔn kwik wo ɔn dɔn kyɛgli apie chegla la alpe u quick etew e ef anefa ef anefa ambe ngo tsengu mbe misha biti me ekaunai mbe wuwe woze mbe fana misha biti ekaunau azete wo wo ipuju atem quick a misha biti me fe ele ko ole e wo tankauna ngo ye atsengu Ah, ou ki pep ndouge souk moumou. Ah, so, a moun doronde a, ah, piye pou ngo te euh, men zemi men ki ye, a wye long tok a wazi le nan pou mou. Mba wote wey wazi mou. A fete pa la, mi mi pou mba wye mou le altre. Ndok men zemi men ki piye long tok, ntok a wazi le nan pou le, ndok tok. Mba moun ki pou mkong te wey, te jale, mba moun ki pou mkong te wey, e niŋ o pun niŋa ʒii sui n gabasi ŋun ʒii kɛmbu wɔwa pia naŋ gɔŋ ti wɔ n kɔŋ ti